Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời, Vi đã trở lại đâu đây à, Video này á, thì à, lại là một chiếc video vào đêm nữa Cho nên giọng của Vi nó sẽ hơi nhỏ một tẹo Và hôm nay Vi có một cái bài mà nó chung chung một chút Nó không riêng về khía cạnh đâu cả Và trước mặt mọi người là ba lá Oracle, từ bộ Archetype à, ờ, Cái bộ này nó cũng rất là random luôn cho nên nó là à, mọi người nhìn vào ba lá bài phía trước ha thì mọi người hãy chọn cho mình một lá và nội dung của chúng ta ngày hôm nay là giấc mơ nào các bạn đang thành sự thật và các bạn cần làm gì thêm để cho cái giấc mơ nó nhanh chóng thực thi nhiều hơn thì mình sẽ không giới hạn nó riêng ở một cái phạm trù nào hết công việc tài chính tiền bạc sức khỏe bla bla bla bla thì mọi người có thể uh, chọn cho mình một lá bài tương ứng với một tụ của mình ha và tất cả thời gian uh, cũng như là những cái thông tin về những mùa bài mình sử dụng ở trong video mình đều bỏ dưới phần mô tả đây là lá ước nguyện hay là bộ Loister để hỏi kỹ vấn đề của các bạn là gì chúng ta có skin of stay là vua gậy à, các bạn đang có ước mơ nào mà các bạn sắp thành sự thật đây là một lá tích cực ngay từ đầu trả bài ha à, bố gậy tượng trưng cho sự hành động và cũng tượng trưng cho sự tự tin và có một cách nhìn cởi mở hơn nếu mà các bạn nào uh, à, rút chọn tụ một á thì mình thấy cái lá bài này nó cũng tượng trưng cho các bạn là các bạn đang có một cái hướng đi đúng và các bạn đang rất là tự tin với những gì mình chọn và các bạn là một người nắm bắt và chủ động tốt tiếp theo chúng ta có 10 gậy ô oh, mình xin lỗi là 10 cốc trời wow um, wow uh, <laughs> thật ra mình định rút thêm nhưng mà thôi mình rút như vậy uh, các bạn đã từng có một cái khoảng thời gian các bạn rất sợ hãi với những cái điều đó và các bạn nghĩ cái điều này không phải là một sự thật nhưng mà cái điều mà mình đang nói đến á, là chị tình cảm với mọi người cái lá mười cấp đây là một cái minh chứng rất là rõ ràng ha bạn là một con người rất là yêu tự do các bạn rất thích tự do các bạn không muốn bị chói chân ở đâu cả và các bạn nghĩ tới cái việc mà mình ở cạnh một ai đó bạn có một cái mối quan hệ lâu dài với một ai đó là một cái chuyện mà đó không tưởng và các bạn cảm giác như lắm là mình đang đeo gông vào cổ mình vậy cho nên á các bạn tụ một á, là một cái người rất yêu tự do các bạn khao khát tự do đến một mức cực điểm và bạn mang năng lượng trong của một vua vua gậy là một người rất là uh, nhiệt huyết rất là uh, ta, ta, rất là hướng ngoại và các bạn rất là thích ừ, cái cuộc sống mới học hỏi những điều mới và tình cảm của các bạn cũng làm như vậy uh, và các bạn nhìn cái cảm giác như là khi mà các bạn nghĩ đến cái chuyện tình cảm á nó giống như là một cái sự gồng xích nô lệ uh, nhưng mà các bạn đã gặp được cho ái của các bạn rồi uh, cái đá mười cấp ở đây nè các bạn đã gặp được cái người mà mình muốn thương mình muốn yêu mình muốn dành tất cả thanh xuân cho người đó các bạn muốn uh, neo thuyền rồi giống như là các bạn uh, ra khơi các bạn uh, vượt qua bao nhiêu ờ, đại dương vượt qua bao nhiêu con sông à, gặp quên trắc trở bây giờ các bạn đã tìm được cái người mà các bạn muốn ở lại và các bạn muốn đưa tình cảm cho người này ha cái tin vui của những các bạn tụ một á giấc mơ của các bạn về một tình yêu là có thật ra mình thấy cái khao khát tình yêu trong mọi người là ai cũng có hết à, người nào cũng sẽ có cái nhu cầu về tình cảm cả và thật ra là mình ờ, cứ giống như là mình không gặp được cái người của mình thì các bạn mới nghĩ là ôi trời yêu đương gì tầm này nhưng mà khi mà các bạn gặp được cái người đó thì các bạn sẽ bằng lòng hy sinh tự do của mình thôi <laughs> à, cũng đúng với mọi người ha thật ra khi mà mình thích một người á, thì mình khá là thiếu tự do mình sẽ không được làm những điều mình thích nữa khi mình à, đang trong một cái mối quan hệ yêu đương thì mình sẽ à, không còn được có thể tự do những gì mình muốn chẳng hạn như là các bạn muốn mua cái món gì đó hoặc là các bạn có một à, muốn đi đâu chơi một mình thì các bạn cũng phải dẫn cái người kia theo tuy nhiên nó, nó cũng sẽ mang lại nhiều cái um, điều tích cực mà người ta hay nói là uh, cái giá của tự do là cô đơn còn cái việc mà hạnh phúc á, là các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với một người nào đó và năng lượng này mình cảm giác với một con người mà trẻ trung phóng khoáng như các bạn á thì trong cái cái trường hợp này á, các bạn đã tìm được cái người mà các bạn nghĩ là hợp nhất với mình rồi và cái người đó khá quật cái người đó vừa mang đến một cái niềm vui nhưng cũng vừa mang đến một cái nỗi sợ à, đây là cái lá biểu hình cho cái sự nỗi sợ đó của bạn các bạn rất lo là với một cái người có một cái tính cách như mình lông bông uh, mai đây mai đó một cái người rất là thích đi chứ không thích ở riêng một chỗ thì liệu là các bạn có có phải chăng là có thể um, gọi là sao ta có ừ với những cái người mà có cái nét tính cách giống như bạn á các bạn rất lo là mình sẽ không đủ trách nhiệm để ở trong một cái mối quan hệ này đây là cái nỗi lo lớn nhất của các bạn ha nhưng mà các bạn đã gặp được rồi bạn đã gặp cái cái người mà các bạn gọi là muốn toàn tâm toàn ý à, gọi là hết sức bình sinh mà bỏ qua mặt dày cái kiểu để ở bên người này nhưng mà có một cái nỗi sợ khá là lớn ở trong đầu của bạn ha các bạn rất lo là sau này mình sẽ không còn tự do như ban đầu nữa ừ giờ mình sẽ hỏi xem một bộ Spellcaster Tarot để xem giấc mơ nào của các bạn đang thành hiện thực chúng ta có 6 kiếm chính xu các bạn sẽ không khó khỏi được cái kết nối này đâu uh, chúng ta có lá 10 cấp và có lá hai hai xu mình vẫn cảm giác như là các bạn muốn kết nối với người là trội một cái lá tâm linh khác nữa là the moon là mọi người chúng ta có rất nhiều những lá tâm linh ha the devil the moon the truth of pentacle um, rồi uh, trend các bạn đã đi chơi đủ rồi cái bộ cái lá bài này nó nói là các bạn đã đi chơi đủ rồi và đến lúc là các bạn cần cho mình một người nào đó để mà ở bên cạnh và mình gắn kết với người đó hình như là mình hôm nay mình đốt cái nến sai lai này ở đây cho nên là cái năng lượng tình yêu nó lên rất là mãnh liệt á mình thấy nha cái người này á làm cho các bạn xuất hiện một cái một mớ đấu tranh tư tưởng một là hy sinh cái sự tự do của mình để chọn ở bên người đấy vô điều kiện và cái một cái nội dung tiếp theo á là các bạn nghĩ là trời ơi, sắp chết rồi mình sắp rơi vào một cái vòng mông à, lung rồi rồi sau này mình sẽ có hàng khối chuyện để mình lo à, như là um, um, buổi sáng là mình phải thức dậy sớm nè mình phải trang điểm mình phải làm mọi thứ cho nó gọn gàng sạch khỏe chứ không có ngủ đến cận giờ làm việc mới đi ra ngoài đường bây giờ là có người yêu là phải chỉnh trang đầu tóc rồi phải xuất hiện lúc nào cũng phải lồng lộn xinh đẹp nói chung là mọi thứ nó sẽ phải cầu toàn hơn và mất thời gian rất là nhiều và các bạn à, kiểu như là các bạn đang cân đo đong đếm giữa hai bên một bên là thích thích lắm nhưng mà kiểu như là sợ mình sẽ bị không tự do như trước nữa nhưng mà vừa lại nếu mà mình cứ như vậy á hạnh phúc tới rồi mà mình không giữ thì người ta đâu có ở đó đợi mình hoài đâu cho nên là các bạn cứ cân nhắc các bạn rất là hoang mang của bình hơn ha ở đây cái lá đờ mua này cũng tượng trưng cho các bạn là các bạn đã thấy mặt trời rồi ơi xin lỗi các bạn đã thấy mặt trăng rồi nhưng mà các bạn cứ ở đấy không à các bạn chưa đi các bạn chỉ thấy con đường à, nhưng mà các bạn vẫn vẫn vẫn chọn ở đấy mà các bạn không không chịu bước đi tiếp cho nên cái lá bài này nó nói là các bạn còn quyết đoán hơn và những cái lá bài này nó nói là cái người mà các bạn gặp á các bạn sẽ không thoát được người này đâu ở đây chúng ta có lá hai xu và lá trên rõ ràng là các bạn bị thu hút rất nhiều bởi người này có nghĩa là cái năng lượng về mặt giới tính hoặc là cái năng lượng về mặt kiểu như tình cảm hóc môn hai bên tình yêu abc thì đó các bạn cảm thấy là cái người này giống như là các bạn mong cầu là người ta tóc dài đẹp gái da trắng hay là nam thì là à, cơ to vạm vỡ sáu múi à, à, mông to các kiểu thì cái người này sẽ đáp, đáp ứng đầy đủ hết tất cả những cái nhu cầu của các bạn và các bạn bị thu hút mạnh liệt cũng như là các bạn kiểu bạn nhìn vô người ta là các bạn thấy ôi trời gia sinh mẹ đẻ ra là mình đã gặp được cái người mà mình à, mong cầu rồi à, tuy nhiên là giống như là các bạn bạn là một người rất là khao khát tự do và cái năng, cái lá năng lượng chính xu này ở đây nó không nói là bây giờ các bạn đang ở một mình các bạn rất là tự tin vui vẻ thoải mái với một chính mình cho nên á các bạn à, kiểu giống như là à, bây giờ mình cũng đang thoải mái mà tự nhiên mình có người yêu xong nó có kỳ quá không dạ cái lá sách word này cũng nó các bạn à, các bạn sẽ cần rất nhiều cái sự tư vấn từ những người xung quanh các bạn đã là đi một mình một cái hành trình dài rồi các bạn đã kiểu như là các bạn đã một mình bươn chải mọi thứ nó quá nhiều rồi cho nên nó kiểu như là bạn thừa mạnh mẽ thừa độc lập để có thể có một mối quan hệ tuy nhiên á những các bạn là khuyên à đây là một kết nối mà gọi là được sắp xếp từ trước và các bạn nên thuận theo dòng à, đừng nên đóng trên tư tưởng ha thì ta nói ở trong hoàn cảnh nào thì nó cũng có hai mặt hết mặt trái và mặt mặt phải ờ, kiểu mỹ thì chúng ta cách nhìn của chúng ta với cái vấn đề đó nó vui vẻ nó nó nó, nó thoải mái hơn thì cái người khỏe phắn vẫn là mình đúng không đó các bạn có thấy cái bàn tay này nó giống như ở trong đám cưới không <laughs> mình mình mình cảm giác là bạn muốn cưới người này luôn á hoặc là cái người đó muốn cưới các bạn thì nói chung là nếu các bạn không có đối tượng đi nữa thì các bạn cũng đã gặp cái người này rồi cái người mà gọi là dành cho bạn và cái người đó sẽ có một cái kết nối lâu dài với các bạn thậm chí là nó mang cái tính uh, ờ, ờ, xiềng xích á ừ các bạn có thoát khỏi không thoát được đâu đây là một cái hợp đồng nó được xếp uh, gọi là nó nó nó, được uh, ờ, bài bài sẵn trước rồi cho nên các bạn chỉ có thể là một là nghe lời hai là không không được làm trái thôi ở ừ, đó wow. chúng ta có câu chuyện nè mọi người à, cái bá bài này cũng nói là các bạn có thấy cái lá đét ở trên với lại cái cái lá tory ở đây không thì các bạn đã có thời gian ở một mình rất là lâu cho nên các bạn nghĩ là mọi thứ mình có thể gánh vác hết tất cả thế giới này các bạn có thể gánh vác hết và bạn cô độc một mình như cái chú sói này cũng được các bạn không cần ai có thể uh, các bạn không cần ai đưa tay ra ôm lấy mình và nói là không sao đâu đã có anh ở đây rồi đã có em ở đây rồi các bạn một mình vẫn ổn nhưng mà ở bên trong các bạn là nỗi sợ mình thấy cái lá bài story nè ai ai cũng có một câu chuyện của mình hết câu chuyện này ở đây á là các bạn có những cái nỗi sợ có những cái rốt cuốc của riêng mình và vì các bạn đã ở một mình trong khoảng thời gian dài rồi cho nên các bạn quen dần với cái việc là Ôi, bây giờ mình không cần phải kể với ai hết mình không cần phải ngồi xuống khóc lóc ỉ oi và nói với mọi người là à, mình đã trải qua những cái chuyện a b c x gì đó các bạn lười rồi cho nên đó là khi mà cái người nó xuất hiện á các bạn liệu hỏi là ờ, bây giờ mình thích người ta ví dụ nha ví dụ mình thích người ta thiệt nè xong mình tỏ tình xong người đó có thích mình không rồi tình cảm mình sẽ đi ra bao lâu vì cái nỗi sợ của bạn nó lớn cho nên nó nó sinh ra rất là nhiều cái góc nhìn bi quan cái cái cái cảm giác của bạn tụ một á mình cảm giác như là các bạn đã phải đi một mình trong một khoảng thời gian rất là dài cùng với rất là nhiều tổn thương không chỉ riêng về mặt tình cảm đâu mà rất nhiều những câu chuyện khác ở trong cái cuộc sống à, chẳng hạn như là các bạn à, có bạn bè các bạn bị bạn bè phản bội hoặc là các bạn à, đi làm việc các bạn không được công nhận nói chung là các bạn đã phải đi một mình trong suốt một khoảng thời gian để trải qua những cái chuyện không vui và các bạn cô độc như một cái chú sói này nè à, các bạn nghĩ là ok um, rồi mọi mọi thứ thì mình một mình mình vẫn sẽ ổn thôi và các bạn quyết là các bạn không muốn uh, ai đá động cuộc đời của mình cho đến khi các bạn gặp cái người này và cái người này thì sẽ là cái người mà đưa cho các bạn một cái niềm tin đưa cầm cái chiếc khăn tay ra đưa cho các bạn và ờ, có thể là trở thành cô dâu hoặc là trở thành chú rể của các bạn ừ. một người ờ, với một cái chương hoàn toàn mới đưa cho các bạn ha đây là một cái trả bài nó rất là kiểu như là nhà tình yêu thương á cái người này sẽ đến và um, cho các bạn rất rất nhiều những cái điều tốt đẹp uh-huh. vì uh, cái trả bài này nó khá là liên quan tới tình tình cảm rồi let's xin trời các bạn nè các bạn thấy không tất cả là một món quà các bạn cứ ở đây đó rồi shipper sẽ đem đá hạnh phúc ừ. các bạn cứ xuôi theo dòng các bạn hãy tin tưởng vào những cái điều tốt đẹp à, thì cái, cái cái năng lượng tự vệ của các bạn sau những cái chuyện mở dòng nó nó cũng giống như vậy thì người ta nói là, là trải qua nhiều chuyện thì mình sẽ nhìn cuộc đời theo một cách bi quan hơn <laughs> không còn màu hồng không còn thơ ngay như những đứa trẻ nữa thì cái góc nhìn của những bạn tụ một á thì nó khiến cho mọi thứ nó trở nên bi đát hơn rất là nhiều à, nhưng mà mình có thể hoàn toàn cảm thông với những bạn đấy tại vì ai cũng có câu chuyện ai cũng có vấn đề của riêng mình hết và thực sự ra mà nói á, nếu mà ngồi nào ngồi xuống mà nói chuyện á, thì cái chuyện buồn chuyện khổ trên cuộc đời này á, nó hơi bị nhiều luôn đó chúng ta vẫn phải sống thôi chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc học tập kiếm tiền uh, ờ, cãi nhau với người yêu hả câu chuyện đó nó các bạn không muốn nó cũng sẽ xảy ra thôi và hãy đón nhận mọi thứ như một món quà nếu mà các bạn đã gặp được cái người này và các bạn nhận ra người đó thì hãy cho bản thân mình đón nhận cái món quà này đi người này đến để tặng quà cho các bạn đó đây là một cái món quà được định mệnh sắp đặt tặng cho các bạn uh-huh. để xem cái thiên thần mang đến gì cho các bạn nữa nha ôi trời ơi mọi người ơi wow amazing wow <laughs> chúng ta có 10 xu chúng ta có à, xin lỗi 10 cấp chứ chúng ta có hai xu có strand có muôn và cả true love dẹp bỏ cái nỗi sợ của bạn qua một bên đi và hãy để cho tình yêu đến ừ. wow ơi mình cái tạo một á mình có cảm giác như là hình như là các bạn đã leo hết được cái nấc thang rồi đó và lên đến cái đỉnh núi rồi và bây giờ là các bạn có thể ngồi để thả vào nhẹ nhõm và à, hưởng thụ cái quan cảnh xung quanh ừ. các bạn có biết cảm giác thiên đường là như thế nào rồi đó wow true love wow <laughs> tiếp theo chúng ta có forgiving hãy quên đi những cái điều đã xảy ra trong quá khứ đi những cái điều buồn thương á, nó đã trải qua rồi và hãy dẹp bỏ những điều đó cái lá này nó rất là liên kết với cái lá hồi nãy luôn cái lá mà the story á mọi người cho nên nó là các bạn tụ một nè các bạn hãy mở cửa đi hãy tắm rửa sạch sẽ mặc đồ mát mẻ đón chờ tình yêu đến đi mọi người <laughs> à, không cần phải đắn đo không cần phải về chừng không cần phải hắc mắt ý ôi gì nữa hết à, đây là một cái món quà được tặng các bạn à, không có tốn tiền ship nè cũng không có phải đắn đo lựa chọn nè kiểu như là nhìn thấy thích và tự nhiên nó chào đến nó chạy đến nhà bạn vậy đó và cho cả những bạn nào mà cảm giác như vậy thì mình nói những cái điều đó nó không có ăn nhập gì với cái trường hợp của các bạn hết thì các bạn hãy tin tưởng đi vẫn có chu lớp và ít nhất các bạn cũng phải là chú lớn của bản thân của mình các bạn tin bản thân của mình thì lúc đó là các bạn sẽ tự động có được một cái sự tự tin vui vẻ thoải mái mạnh mẽ lạc quan everyday everywhere hả ok thôi chúc mừng các bạn tụng một nha các bạn tụng một chỉ cần là forgive này hãy chấp nhận bỏ qua hết những cái thứ tiêu cực đi rồi mọi thứ nó sẽ đến với một cái ờ, chân trời nở hoa hơn các bạn sẽ sắp đến cái đỉnh núi rồi đó bây giờ các bạn chỉ cần đi thêm một vài bước nữa thôi là các bạn sẽ thấy ô oh, một chiếc ốp la một chiếc cánh đồng một một chân trời dễ thương cute phong mai que à, một thiên đàng đang mở ra trước mắt các bạn ừ chúc mừng nha chúc mừng những bạn tụ một là những bạn tụ hai với những bạn chọn cả lá the kid trời ơi tụ này là bạn nào mà chọn cái này là chắc mình nghĩ là đang yêu lắm à cái này là hoàng hậu gậy tám kiếm cái bàn thứ hai nè mình cảm giác như là khi mà các bạn chọn cái lá bài Oracle này mình sẽ không giải cái lá bài này tuy nhiên mình cảm giác như là các bạn đã thấy cái cuộc sống này nó quá là mặn đắng và nó rất là chua chát với các bạn rồi nên các bạn muốn một cái gì đó nó ngọt ngào và nó nó nó nhẹ nhàng hơn nó không cần phải gồng lên nó không cần phải đấu tranh tư tưởng nhiều nữa à, thường thì là mua nó sẽ hiện diện cho một cái tâm trí hoang mang ờ, ám ảnh các bạn ha và cái lá đờ mua ở trong cái trường hợp này á mình cảm giác như là mọi thứ nó sẽ được thanh tẩy hết tất cả những cái điều mà đau buồn những cái khó khăn trắc trở của các bạn á nó đã đến lúc dừng lại rồi và mặt trăng sẽ là một cái năng lượng thanh tẩy ờ, ở đây mình cũng hay dùng à, trăng để phơi phơi trắng á mọi người mình hay dùng để thanh tẩy bài á thì ở đây cũng chắc có nhiều bạn làm tarot reader cũng biết cái cái cái phương cách này ở ngoài trước nhà mình thì nó có một cái sân rất là rộng cho nên thường là khi vào ngày trăng tròn á thì mình sẽ làm cái nghi thức này à, đó từ lúc mà mình để xem bài cho mọi người thì mình bắt đầu có cái thói quen này ừ. thì cái đó là mua ở đây á nó cũng nói là mọi thứ nó sẽ được một rửa thôi nhanh chóng nhưng mà người ta nói á không có tự nhiên ai sinh ra mà mạnh mẽ mọi người tất nhiên là khi mà các bạn trải qua nhiều thì các bạn mới trở thành chiến binh được không có một chiến binh nào mà tự nhiên sinh ra à, là chiến binh hết phải tập luyện nè phải trải qua gươm đao nè phải ra chiến trường nè phải trải qua những cái uh, nằm gai ném mật á, thì mới có thể thành thành một người chiến binh thật thực thụ được và cái lá hoàng hậu gậy này ở đây á nó cũng nói là các bạn phải ngậm đắng nuốt cay nhiều lắm các bạn mới có thể biến thành hậu gậy một người tự tin một người mạnh mẽ một người rất là tin vào bản thân của mình một người rất là mạnh mẽ một người rất là um, uh, sao gọi là xoáy mình cảm giác ở đây năng lượng nữ rất là nhiều những các bạn nữ nè mình cảm giác như là những bạn nữ này nó bạn bạn là một người rất là xoáy luôn á bạn là một người mà gọi là rất là ngầu lòi rất là chỉ đại á mọi người à, nếu còn là nam á thì mình đã nói là các bạn đã trải qua mọi thứ rất nhiều rất nhiều đơm đao ha ở đây chúng ta coi lá đám kiếm nè mọi thứ các bạn trải qua nó không hề dễ dàng một chút xíu nào và có những lúc các bạn cảm thấy như thế này mình, mình sắp chết tới nơi rồi đó mình mình sắp ngã quỵ mình sắp cục ngã tới nơi rồi mình không biết phải làm gì hết các bạn rất bất lực và cái lá the moon này nó nói là những thứ mà các bạn trải qua nó sắp đến hồi kết rồi và sẽ được thanh tẩy thôi the moon là một cái ánh trăng ban đêm và nó mang năng lượng thanh tẩy rất là cao bởi vì nếu mà các bạn có một cái mong cầu gì đó mọi thứ nó khiến các bạn kiệt quệ và cảm thấy mình thấp sức cùng lực kiệt tới nơi á thì cái lá the moon này ở đây là một cái tin rất là tốt ừ. mặt trăng sẽ lên với một cái chu kỳ mới một cái một cái sự hồi sinh một cái sự rụt rửa để đón mặt trời vào ngày mai ừ. rồi trên cấp kỵ sĩ gậy ờ, các bạn sẽ không nằm yên chịu trận nữa đâu bây giờ các bạn hiểu biết hơn các bạn uh, um, các bạn là một người am tường hiểu đạo lý và giỏi thực hiện những cái điều mình muốn nghĩ the heuristic sâu sắc ừ. đâu mình thấy các bạn là một chiến binh thực thụ à, mà người ta nói chiến binh đó thì nó sẽ đảo lại rất rất là nhiều những cái chuyện mà gọi là có thể người các bạn có rất là nhiều cái vết sẹo nè vết thương lầm ừ. các bạn có thể nghĩ ha sẹo trên người hoặc là vết thương lầm và mình những cái chuyện này á nó liên tục xảy ra trong một khoảng thời gian dài và bây giờ khi mà mặt trăng này lên á thì các bạn sẽ là người đứng dậy để cầm gậy và đấu tranh cho chính bản thân mình lúc trước thì cuộc sống nó muốn quật ngã bạn đúng không thì bây giờ các bạn cầm gậy lên và các bạn đánh lại các bạn ờ, phất cờ lại các bạn thấy hình ảnh của chú chim diều hâu ở trên và cùng những cái gậy các bạn sẽ không quỵ lị và ngã quỵ đâu khi nạp cốc ở đây là tự nhiên các bạn cảm giác như là sau khi cái năng lượng nước này nó đến nó rột rửa tâm trạng các bạn thì các bạn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tất cả những cái điều đó nó sẽ nhanh chóng được dẹp qua một bên để tái sinh ra một con người mới cái đó là thyroidic ở đây nó cũng nói là đã đến lúc mọi thứ nó sáng tỏ và nó cần đưa ra rồi à, thực ra cái lá này á, nó khá là giống như cái lá uh, The Judgment đó mọi người à, các bạn có thấy một cái uh, cô gái có không có cái mặt và cầm một cuốn sổ hay không à, ờ, đã sắp là đưa ra một cái chỉ thị rồi đó và tái sinh một đứa trẻ nè mọi người thấy không thì thay vì lúc trước á, các bạn hơi bất lực một chút thì bây giờ các bạn tự tin và quyết đoán nó rất là nhiều các bạn sẽ quyết định được là cái cuốn sách của mình cái câu chuyện của mình nó sẽ như thế nào nó sẽ diễn biến là làm sao mọi thứ nó sẽ đi theo cái cái cái quỹ đạo của các bạn và nó, nó các bạn kiểm soát cái kiểm soát cái tâm trạng của mình tốt hơn cái cảm xúc của mình tốt hơn à, classroom quay nè các bạn cũng biết là nên khi nào là mình nên nhanh và lúc nào mình nên chậm hình như là mình đã quá vất vả trong thời gian vừa qua rồi và cái lá hai gậy ở đây là các bạn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tuy nhiên các bạn biết là một lúc nào đó mình vẫn nên cho bản thân mình sự nghỉ ngơi và dừng lại ừ. cái cái lá bài này những cái lá bài này nó nói là các bạn đã trải qua những cái chuyện không vui liên tục trong một thời gian dài và mình cảm giác như là ở đây có liên quan đến mặt sức khỏe nha mọi người mình cảm giác là các bạn trải qua một cái căn bệnh hay là một cái gì đó nhưng mà mọi thứ nó đang tiến triển tốt hơn và cái điều mà khiến cho cái cái cái cái tình huống này nó tiến triển tốt hơn á đó, đó chính là cái cách nghĩ cũng như cái tinh thần của các bạn miễn là các bạn nghĩ là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc thì mọi thứ nó sẽ tiến triển hơn rất là nhiều người ta nói một người bệnh nhân á người ta xuống sắc rất là nhanh khi mà người ta không lạc quan sẽ nghĩ là đến những cái chuyện mà uh, tiêu cực à, chẳng hạn như mình bệnh mới bệnh đây là mình cứ nghĩ là mình sẽ chết đi rồi này kia cái kiểu á thì cái cái điều đó nó sẽ khiến cho các bạn nhanh bệnh và nhanh nhanh đai hơn hơn bao giờ hết đó cho nên là những cái bài nó nói là mọi thứ rồi nó sẽ ổn thôi uh, mà nó, nó sẽ ổn nè nè nè cái lá này nè mọi thứ nó sẽ được thanh tẩy một cách kỳ diệu nếu các bạn tin vào những điều kỳ diệu xảy ra uh-huh. miễn là các bạn tin vào chính bản thân mình hay, hay các bạn nghĩ các bạn sẽ không vượt qua được những căn bệnh đó những cái điều tiêu cực đó thì những cái điều đó nó sẽ um, nó sẽ giống như các bạn nghĩ đó còn nếu các bạn tin bản thân mình các bạn cho bản thân mình một cái sự lạc quan một cái cái cái cái tự là uh, cuộc sống của mình là do mình sống mình có bệnh tật hay mình có đau yếu mình có xấu xí như thế nào đó miễn là mình chấp nhận cái điều đó và mình uh, hài lòng với nó thì không ai có thể thay đổi cái câu chuyện của các bạn hết uh-huh. chúng ta có The Rabbit con thỏ nó cũng sự tượng trưng có sự yếu đuối á mọi người nhát gan cái lá bài này nó nói là các bạn cần mạnh mẽ hơn tự tin quyết đoán như nữ hoàng gậy nè sẽ không có ai được quyền tổn thương các bạn khi bạn không cho phép hết và các bạn biết á à, chú thỏ thì thường nhát gan nhưng mà nó có một cái đặc điểm rất là tốt cái này nó chạy rất là nhanh <laughs> đúng không cái gì nó cũng có xấu và cái tốt của nó là body cái lá này nó có một lần nào nữa nó lại nhấn mạnh với sức khỏe của mọi người ha mà thấy cái mình cảm giác là cái năng lượng của những cái bạn tụ hai là các bạn đang trải qua một cơn bão bệnh là một cái gì đó mà nó khiến cho cuộc sống của mọi người đảo lộn rất là nhiều mọi người cảm thấy bất lực và liên tục rơi vào cái trạng thái thất thần bi quan hoang mang và bình thường luôn và um, có thể là cái bệnh của mọi người gặp á, thì nó nó nó nó sâu xa và nó nặng nề rất là nhiều chẳng hạn như là tiêu hóa các bạn không tốt nè các bạn uh, hay bị uh, đau bụng hay là các bạn bị về những cái phần nội tạng á the, the body ở đây cũng vậy à, và cái đó the kid nó lại liên kết với cái là the kid ở trên lá bài nè các bạn mong cầu một cái gì đó ngọt ngào vui vẻ hơn một cái năng lượng yêu thương hơn và có thể là cái năng lượng yêu thương này đến từ chính bản thân các bạn Avocado rồi núi lửa sẽ phun trào núi lửa phun trào tượng trưng sự tổ chức trận nhưng mà trong cái trường hợp này nó khá như đóng lá trời moon khi mà núi lửa phun trào thì mắt ma nó sẽ chảy ra và nó sẽ tạo thành một cái lớp khoáng chất cái lớp uh, một cái lớp khoáng tốt uh, giống như một cái nguồn tài nguyên mới sẽ được sinh ra từ cái cơn bạo bệnh này The Moon, một, The Moon một lần nữa nha mọi người Vẫn là lá về sự thanh tẩy ừ. à, Cái, cái bài của những bạn tụ hai á nó rất là cụ thể về cái vấn đề sức khỏe luôn cho nên là những các bạn tuổi hai ở đây á mình cảm giác nếu mà các bạn không bị bệnh á thì thật ra bệnh nó sẽ nó có rất là nhiều loại bệnh nha mọi người không chỉ cảm ho sốt sổ mũi không là gọi là bệnh ha thì bệnh nó sẽ có rất là nhiều thể loại bệnh và có những cái loại bệnh mà rất lâu về sau mình nó nổi khi mà nó không còn chữa được nữa thì mà các bạn mới biết ừ chẳng hạn ung thư chẳng hạn la bla bla mình không muốn nói được những điều tiêu cực tuy nhiên á đối với mình khi mà các bạn có sức khỏe thì các bạn sẽ được làm những cái điều mà mình thích và các bạn hãy quý trọng sức khỏe của mình à, thật ra mình biết khi mà các bạn còn trẻ các bạn có khả năng hồi phục là rất là nhanh tuy nhiên là cái lá bài này vẫn nói là các bạn đừng nên quá tự tin về chính bản thân mình chúng ta có không giữ thì mất không có thể nào tìm lại được hết ừ vẫn là nên tự bảo trọng tự giữ cho bản thân mình trong một cái trạng thái khỏe mạnh nhất à, chính bản thân mình yêu bản thân mình nhất là mọi thứ nó sẽ tốt thôi ừ có đầu passion nè hãy bảo vệ cái nguồn năng lượng của mình à, cái bạn được kêu gọi để bảo, bảo vệ bản thân mình và hãy cắt đứt với những cái điều tiêu cực mọi thứ các bạn sẽ có một cái đấng linh thiêng gì đó và các bạn sẽ có một cái nguồn năng lực linh thiêng để có thể bảo vệ các bạn khỏi ra một cái thế lực đen tối hoặc là những cái điều tiêu cực cho nên các bạn cứ tin đi rồi mọi thứ nó sẽ uh, được thanh tẩy thôi đấy clip hãy hãy đi đi trước tiên là hãy đi đi và thế hệ mạnh mẽ lên và vũ trụ sẽ à, đến đến bên cạnh các bạn ờ, những cái điều tốt lành sẽ đến bên cạnh các bạn và chúng ta có akasha à, thiên đường thì nó ở ngay trước mắt các bạn thôi miễn là các bạn tin và nhìn cuộc sống này với cái ánh mắt dịu dàng và vui vẻ hơn à, cái lá bài này các bạn có thấy ở đây là một cái cánh cổng thiên đường hay không đó thực ra mọi thứ xinh đẹp nó vẫn luôn trước mắt các bạn miễn là chúng ta đừng có tập trung vào những điều bi quan thật ra chúng ta có thể rất có rất là nhiều điều để vui mà đúng không thì thay vì chúng ta cứ chầm chăm nhìn vào những cái điều tiêu cực á thì chúng ta có thể tập trung vào những cái điều khiến cho mình vui vẻ hơn khiến cho mình uh, khỏe khoắn vui tươi tắn hơn các kiểu uh, à, thay vì hôm nay các bạn cứ chỗ ủ ra ngoài đường hỏi sao hôm nay mình thức dậy mình phải đi làm thì các bạn có thể tập trung vào ồ hôm nay nắng đẹp nha các bạn thứ ba xin chúc mừng các bạn là nãy giờ mình ngồi mình nói quá trời luôn sao mình không có bấm quay video buồn chưa à, ờ, ok mình sẽ à, vì những bài chủ ba là mình nói nãy giờ nhưng mà mình không có quay kịp á mình mình không nhấn quay á cho nên mình sẽ nói lại từ đầu à, mình sẽ trả lại là một lượt sau đó mình nói luôn cho nó kết video cho nó thật lẹ nha chứ mà ngồi mà nói lại thì cũng hơi trầm cảm ấy tại vì bây giờ cũng tối rồi chúng ta có lá cần concealer do foundation Basic Work những lá tarot của bạn ha chúng ta có the Mexican 9 xu cái này là 5 xu chứ nhầm 9 xu vua gậy vua xu wow một gậy oh, mười cấp và năm kiếm ừ à, mình xin xin nói trước là các bạn mình không có ăn gian trong cái tụ này nha à, tại vì hồi nãy giờ mình xào bài ra các kiểu hết rồi mình quay xong các kiểu xong mình mới phát hiện là mình chưa có bấm quay video oh yes từ những cái lá bài của các bạn ha thì mình có một câu chuyện như thế này những cái bạn mà tụ ba thì ờ, có hai câu chuyện câu chuyện thứ nhất là trong tình trong tình cảm à, thì các bạn đã gặp lại cái người yêu cũ của mình à, thì bây giờ ờ, khi mà các bạn đối mặt với họ các bạn tự tin các bạn độc lập và các bạn thịnh vượng hơn rất nhiều so với lúc trước chẳng hạn như lúc trước các bạn à, từng chạy theo họ để cứu vớt cho cái tình yêu nông nổi của mình chẳng hạn như là các bạn yêu họ nhiều hơn các bạn làm gì họ nhiều hơn các bạn cho họ tất cả mọi thứ mà mình có nhưng mà các bạn không được nhận lại những cái điều mà mình xứng đáng nhận được các bạn ở chung với một cái người không xứng đáng với bản thân mình và rời đi khỏi họ thì các bạn đã trải qua những cái điều rất là tăng thương ha như cái lá năm xu ở đây và mọi thứ nó nó đổ nát trong mắt của bạn luôn cho nên khi mà bây giờ cái năng lượng bây giờ mà các bạn đang đạt được cái giấc mơ mà các bạn đang hiện được bây giờ là các bạn độc lập hơn các bạn học được cách ở một mình và tự chủ với những điều mình có công việc tài chính học tập tiền bạc mọi thứ nó đang trong quỹ đạo của bạn rất là nhiều và cái lá này nó cũng liên kết với con sói ở trên này work là sự năng lượng của tự trưởng thành già dặn và trở nên gai góc hơn rất là nhiều quá và chú sói thì các bạn cũng thấy là nó rất là cô độc ha nó rất là thích ở một mình đó và cái lá bài này nó cũng đang nói với mình đó là khi mà các bạn uh, ở một mình đó các bạn học được những cái điều mà các bạn uh, xứng đáng ở ờ, kiểu như là các bạn biết được cái bản thân của mình ở đâu các bạn sâu sắc và gai góc như thế nào bây giờ các bạn là một chú sói các bạn không dễ bị ăn hiếp các bạn là là kẻ quyết định cái cuộc chơi của mình á ừ và cái lá Mexican ở đây cũng nói là các bạn am hiểu am tường và các bạn rất tự tin trong một cái bài mà mình rút được lá Mexican á, các bạn rất tự tin bây giờ là các bạn là người quyết định hành động á, các bạn sẽ biến cái cái cái nhu cầu của mình trở thành như nào ví dụ các bạn muốn cái câu chuyện nó nó rẽ sang trái thì nó sẽ rẽ sang trái còn nếu muốn rẽ sang phải thì nó sẽ rẽ sang phải à, ờ, lấy Mexican ở đây là các bạn quyết đoán các bạn cầm cốc thì bạn sẽ cầm cốc cầm kiếm thì cầm kiếm mọi thứ nó bạn giống như một nhà phù thủy và mọi thứ nó sẽ đi theo cái quỹ đạo và giống như cái quyết định của bạn rồi ok ok chưa bây giờ cái lá tiếp theo mà mình nhận từ Whisper of Love thì tụ ba thì thật ra mình nói tụ ba mà theo về mặt tình cảm thì mình đã nói với các bạn là các bạn sẽ có một cái đã từng có một cái chuyện tình thương đau từ cái lái năm cấp này nè các bạn đã rời đi các bạn thất vọng các bạn bị bỏ rơi các bạn không được đối xử theo đúng ý của mình á thì cái lá này ở đây á bây giờ các bạn cần xây lại từ đầu nhưng mà hãy xây cho mình một cái nền móng thật là chắc và hãy nhìn vào cái cách mà các bạn đến với tình yêu chẳng hạn như bạn bạn bạn bạn đang ở mức độ nào ví dụ các bạn yêu bản thân mình hay không thì khi mà các bạn ở trong cái cái góc nhìn mà các bạn quan sát được à lúc trước mình ở bên cạnh những cái người dở hơi đó mình cứ để để ý tới cái sắc mặt cái cách uh, gọi là giống như cái cái cái cái biểu cảm của người ta không mà mình không quan tâm tới bản thân của mình đang còn cái gì và muốn cái gì ờ, tại sao mình cứ phải chạy theo những cái điều gió hơi như vậy uh, ờ, mà trong khi bản thân mình xứng đáng được những cái điều tốt hơn thì cái lá bài này nó nói là các bạn hãy nhìn vào cái nền móng cái nền tảng mà các bạn đặt ra khi mà các bạn đến với tình yêu để nó sẽ dẫn các bạn đến một cái chân trời và nó thuộc về bạn ờ, ở đó mà có một cái điều nó thiết lập bền vững hơn nó chân thật hơn thật ra ở cái cái cái cái cái cái tụ bài này nó cũng nói là khi mà các bạn ở một mình nó không đáng sợ miễn là các bạn tin rằng là bản thân mình thật sự ổn ừ, ổn với chính bản thân mình không cầu cái sự yêu đương từ ai hết bạn là bạn bạn yêu bạn là được rồi không cần phải tìm không cần phải để tình cảm của mình lên một để lên vai người khác câu chuyện thứ hai ở trong cái tụ bài này đó chính là về mặt công việc à, thì các bạn đã từng làm việc trong một cái môi trường mà các bạn bị gọi là sao ta bị đánh giá thấp hơn so với cái những cái, cái công sức mà các bạn bỏ ra chẳng hạn như các bạn làm 10 nhưng mà các bạn chỉ nhận được có một thôi à, và những cái những cái người ở trong cái môi trường đó uh, người ta bác bỏ cái công sức của các bạn hoặc là người ta đánh giá sai cái cách nhìn về bạn cho nên nó là cái cái cái cái năng lượng của Nam Su ở trong cái tụ bài này là cái sự nè nè các bạn có thấy hình ảnh của nó nam kiếm đấu tranh ở đây không là các bạn cảm giác như là mình không được ghi nhận những cái điều mà uh, mà mình đã bỏ ra rất nhiều và khi bây giờ bạn bạn rời đi khỏi cái môi trường đó các bạn đến một cái môi trường khác mà ví dụ như các bạn gieo mầm ở trong cái môi trường mới này nè các bạn sẽ có một cái vụ mùa bội thu và các bạn được là chính các bạn bạn tự tin cá tính tự tin khoe cá tính à, và Mexican ở đây cũng nói là bây giờ các bạn À, điêu luyện và thuần thục hơn rất là nhiều bạn bây giờ uh, professional rồi ha bạn như vậy vip pro hơn rất nhiều rồi không còn phải nhìn đến sắc mặt của ai khác cả đây là cái ước muốn từ lâu mà các bạn giống như là ôm hận muốn đổi đời thì bây giờ các bạn đã đổi đời rồi đó bây giờ các bạn giàu hơn nè các bạn mặc đồ hiệu nè các bạn đi xe sang nè các bạn có tất cả những cái điều mà mình thích ha và cái cuộc chơi của các bạn là do các bạn quyết định ở đây chúng ta có uh, vừa có vua su và vừa có vua gậy bây giờ các bạn hướng ngoại hơn ha không cần phải để người ta quyết định cho mình cuộc sống mình đi theo hướng nào mà một gậy ở đây nữa nè các bạn thấy cái lá một gậy này ở đây không thì bây giờ bạn quyết đoán rất là nhiều các bạn thích uống trà sữa các bạn thích uống trà sữa các bạn sẽ thích ăn cơm tấm các bạn thích ăn cơm tấm không cần phải ai nói là à uống trà sữa mặt đó hoặc là ăn cơm tấm thì ở chỗ đó nó không có ngon quan trọng là các bạn thích là được ờ, các bạn quan trọng đến cái cảm xúc của mình hơn và về cái năng lượng tự tin của các bạn và các bạn cũng có tiền hơn nữa tại vì mình ở đây chúng ta có vu su nè ờ, xui thì lúc nào cũng đại diện cho vật chất hết khi mà chúng ta có vật chất chúng ta thành công chúng ta nói cái gì cũng đúng hết cái này là một cái điều hiển nhiên luôn á à, mình có một cái câu mình nghe từ từ chị phạm măng măng á thì à, rất là hay câu đó mình rất là ấn tượng đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi xuống thì cái lá bài này ở đây nói là các bạn hãy mạnh mẽ lên mạnh mẽ như cái cách bạn đã từng cố gắng để thể hiện cho được cái ngày hôm nay như lá năm kiếm này nè các bạn đấu tranh như thế nào các bạn lội đều vượt suối như thế nào mọi thứ nó đều được ghi nhận và đều, được đã được đền đáp rồi đó cho nên bây giờ mọi thứ nó đang mở ra một cái chân trời cầu vòng với các bạn đây các bạn đang ờ, nằm nằm yên hưởng thụ mọi thứ này nhưng mà những cái lá bạn này cũng nhắc nhở với mình một điều á các bạn thành công các bạn bạn rất cô đơn cái lá con sói ở trên này nó cũng nói là thực ra khi mà các bạn càng lớn các bạn càng trưởng thành các bạn trải qua những cái chuyện buồn á các bạn mới biết là mình thật sự rất cô đơn và không có ai thấu hiểu cho mình cả các bạn là một chàng kỵ sĩ giống như tờ hình tờ này ở đây nè các bạn rất cô đơn một một một con hát mã chạy chạy về cái mục tiêu của mình nhưng mà rất cô đơn ha hơi bi thương một chút à, tuy nhiên đó là không có gì đáng sợ cả mình đã nói với các bạn rồi bạn là tru lớp của các bạn khi các bạn ý thức được bản thân của mình giá trị ở đâu mọi thứ nó nó nó nó cần đi theo những cái điều nào các bạn nắm bắt được cuộc sống của mình á thì mọi thứ tự nhiên nó đơn tru nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều thật ra mình rất là nể những các bạn tủ ba thật ra bị người khác chê cười nè và bị người khác chế giễu nè mọi thứ đó nó không hề dễ chịu một tí nào và bản thân mình mình cũng trải qua những điều đó rồi tuy nhiên á chúng ta là những cỗ máy chúng ta là những cá thể mắt rất mạnh mẽ ha để có được ngày hôm nay rất sâu sắc đã trải qua và đã đã đã, đã, đã hiểu được những cái câu chuyện nó nó dở hơi và nó khó chịu như thế nào rồi bằng cách là đứng lên chống trả và thực hiện cho người ta thấy là mình mạnh mẽ và mình ngầu lòi như thế nào không phải để dễ dàng để chứng tỏ đâu mọi người ha những bạn tụ ba rất rất rất tuyệt vời luôn đó đây là câu chuyện của những bạn tụ ba ha giấc mơ của bạn đang biến thành sự thật và thậm chí nó đang rất là tốt nữa cứ duy trì điều này đi hãy hãy cứ giữ vững phong độ là chúng ta cứ làm đi thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái điều mà chúng ta cần nhận các bạn muốn có một cái cây uh, vụ mùa bội thu thì các bạn cứ hãy gieo mầm trước đã và hãy cứ nhớ là mình đã từng thất bại như thế nào để sau này mình thành công nó lại càng vang dội nhiều hơn đây đây là chủ trả bài của những bạn tụ ba ha à, mình xin lỗi vì mình đã trải bài à, không vừa trải bài vừa nói cho những bạn tụ ba nhưng mà hồi nãy mình xin lỗi là mình quên mất mình mình quay đã mình nói các kiểu xong mình mới nhớ là mình không bấm quay ơi à, buồn chưa à, đây thì ra ba ba tụ bài này cũng sẽ kết thúc à, trả bài ngày hôm nay của mình và giống như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ những cái uh, feedback những cái phần nàn à, gì á các bạn có thể để là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người